Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với Casecao à, Đáng ra là cái video này mình sẽ làm cho anh em cái trận đấu của Việt Nam chúng ta với Ấn Độ vào buổi chiều ngày hôm nay à, Tuy nhiên thì à, trước đó mình có lên một cái trận đấu đấy là giữa Việt Nam và Singapore Thì mình cũng đã à, bị xóa video rồi Vì vậy nên là trận đấu à, giữa Việt Nam và Ấn Độ chắc là mình sẽ đẩy kèo trong nhóm cho anh em thôi thì anh em nào mà muốn chơi cái trận đấu ờ, Việt Nam cũng như là Ấn Độ thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo nhá ờ, mình sẽ ờ, giúp đỡ anh em cũng như là hỗ trợ anh em về cái việc cầu kèo cũng như là để cho anh em chúng ta kiếm lợi nhuận vào buổi chiều buổi tối ngày hôm nay à, sau cái buổi tối ngày hôm nay à, 7 giờ tối thì có trận Việt Nam rồi thì à, dạng sáng ngày mai lại à, chúng ta lại tiếp tục với những trận đấu của Nation League anh em Ngày hôm qua thì mình cũng đã lên cho anh em trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha rồi đúng không? Tối ngày hôm qua thì mình cũng đã lên cho anh em uh, trận đấu giữa Anh à, và Đức này cũng như là Hungary và Ý rồi. Thì uh, trận đấu giữa Anh và Đức thì mình có cho anh em đấy là đi Đức được chấp 0.25 thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng nửa tiền với cái kèo ấy cũng như là cái kèo tài góc và cải thẻ tài thẻ 3.5. Và trận Hungary thì mình có cho anh em đấy là đi cái kèo thẻ Hungary chấp anh em nhé thì anh em chúng ta cũng đã hút full hai trận đấu đấy rồi anh em à, chiều ngày hôm qua thì à, anh em chúng tôi còn rực rỡ với cái mã kèo bóng cỏ ở cái giải Calic nữa anh em đấy, ngày hôm qua thì trận đấu giữa Guangzhou và Ansan thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái kèo đấy là chủ nhà chấp 0.5 cũng như là hòa hòa cái kèo xỉu ba anh em nhé đấy thì uh, ngay đầu giờ chiều thì anh em chúng tôi cũng đã uh, có lợi nhuận từ một trận bóng rồi vào đến buổi tối đó rất nhiều những anh em uh, đã hỏi kèo cũng như là rất mong là mình sẽ lên kèo cho anh em tuy nhiên thì không phải là ngày nào à, hoặc là giờ nào thì cũng phải có kèo để cho anh em chơi thôi anh em nhé mình cũng phải à, xem trận đấu nào dễ dàng kiếm đúng không dễ dàng kiếm lợi nhuận cũng như là dễ dàng đầu tư thì mình mới lên cho anh em Đấy thì một giờ 45 thì mình lại lên tiếp cho anh em à, hai cái trận đấu à, Anh Đức cũng như là hung ý Đấy, trận đấu giữa Anh và Đức thì có đi Đức chấp 0.25 tài góc 9 này cũng như là tài thẻ 3.5 và cái uh, trận hung thì mình cho anh em đi cái chấp thẻ Hungary Đấy, thì anh em chúng ta cũng đã bú full kèo Đó, thì anh em chúng ta cũng đã bú full kèo anh em nhé và tất nhiên rồi buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với trận đấu giữa Việt Nam và Ấn Độ nữa anh em à, đến với ờ, dạng sáng ngày mai Dạng sáng ngày mai trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thì mình đã làm cho anh em rồi. À, trận đấu giữa Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc này. Hiện tại thì trên bảng xếp hạng thì cả Thụy Sĩ cũng như là Cộng hòa Séc đang à, xếp bét bảng anh em. Và hai đội bóng này thì chắc chắn rằng không có cửa để có thể nào mà à, lấy cái vị trí đầu bảng cũng như là có thể à, giành cái tấm vé vào vòng bán kết của Nations League năm nay. À, tuy nhiên thì với cách biệt là chỉ hai điểm thôi thì Cộng hòa Séc à, họ sẽ cố gắng để không bị rớt hạng anh em nhé. À, ờ, những đội bóng xếp bét bảng uh, của giải National League A năm nay thì uh, sang năm sau họ sẽ phải xuống chơi ở National League B anh em. Đó. Uh, điểm qua một chút về uh, đội hình. Hiện tại thì uh, đội hình uh, Thụy Sĩ đội hình chủ nhà họ gần như là có đội hình mạnh nhất, họ chỉ thiếu mỗi uh, uh, trung vệ Ankanji uh, đang uh, bị cấm thi đấu anh em còn về phía của cộng hòa séc thì uh, họ thiếu vắng đấy là barabek thật ra cầu thủ này cũng uh, không có là quan trọng trong đội hình của cộng hòa séc đâu à, vẫn là tập trung vào tiền đạo đấy là Parisic cũng như là à, tiền vệ à, Zeleny và Kafa còn về phía của Thụy Sĩ thì chấp nhận rồi vẫn sẽ là Sakiri cũng như là Saka và Embolo sẽ là bộ ba à, nòng cốt của đội tuyển Thụy Sĩ à, trong à, trận đấu hôm dạng sáng ngày mai điểm qua một chút về kèo hiện tại thì Thụy Sĩ đang chấp xếp với cái mã kèo đấy là 0.75 cũng như là trên dưới cả trận đang là 2.25 đang là 2.25 anh em ạ đang là cái kèo 2.25 anh em nhé đó và trên dưới góc đang là 9.5 trận đấu này thì chưa có thẻ tuy nhiên thì ờ, chắc là khi nào trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì ờ, kèo thẻ mình nghĩ là sẽ lên và anh em chúng ta cũng sẽ dễ đầu tư trong trận đấu này thôi đó à, mình sẽ chốt luôn cho anh em một mã kèo nhá một mã kèo trước trận đấu đi còn nếu như anh em thật sự mà muốn những cái kèo ăn chặt cũng như là muốn cái kèo có tỷ lệ ăn cao thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta cùng tham gia với những cái bet thủ trong nhóm của mình nhá trận đấu cho thụy sĩ thì chúng ta sẽ mình vẫn sẽ ưu tiên thụy sĩ hơn về đội hình của thụy sĩ thì anh em có thể nhìn thấy rồi vẫn cứ là đồng đều hơn so với là đội hình của séc Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là cái kèo gợi ý thôi anh em nhé Và tất nhiên rằng là cái kèo handicap như thế này nó sẽ còn nhảy nữa Hiện tại thì còn đến tận 13 tiếng nữa thì mới diễn ra trận đấu Vì vậy tỷ lệ kèo cũng như là những cái kèo như này nó sẽ thay đổi rất là nhiều Có thể uh, khi trận đấu bắt đầu kèo nó sẽ nhảy xuống 0.5 Hoặc cũng có thể là trước trận đấu khoảng tầm 15 phút kèo nó sẽ nhảy lên 1 cũng nên Đó vì vậy nên là anh em chúng ta cũng nên cân nhắc để anh em chúng ta chơi những cái kèo như thế này anh em nhé à, tất nhiên là mình cũng khuyên rồi đấy là chắc chắn nhất đấy chắc ăn nhất thì anh em cứ bóng lăn là chúng ta sẽ vào kèo còn bóng chưa lăn cũng như là chưa có đội hình chính thức thì à, anh em cứ từ từ không phải vội đó để tất nhiên nếu như anh em muốn chơi như thế cũng như là anh em muốn theo nhóm thì anh em cứ nhắn tin cho mình mình sẽ giúp anh em